giữa ừ. dẫn dẫn là đi gãy không bị đòn cái đòn người ta rộng như đường hùng vuông dễ gãy rồi giỡn rồi giỡn rồi chứ làm cái đó kỳ xuống cho những kìa Nhiều tắm hết người thêm hồi chụp nữa rồi Bỏ tay xuống chụp đứng nghiêng nghiêng đi chứ Để dạ, con em ăn nhép để Ừ, đó, chấp tay cho đít nữa Đích không biết có cái gì nữa rồi thôi Tưởng ngược ẩn ra chi vậy dài Trời ơi, người ta chụp thấy bự, người ta ngược to mà có hấp Rồi, giờ nè Thấy nữa Thấy hết nữa nha trời đây nha, canh cái Rồi, bầu trời cái quá trời luôn Là một là bằng nhau nha Hả? Canh cái phải cách của cái đám bầu trời là cái này nó mới bằng nhau À vậy hả? Nếu mà một tiền một nửa cái ngược trên Rồi biết rồi, biết rồi, rồi rồi. Thấy đầu gói lên nè. Cái này đầu gói lên nha. đây thôi xích lại gần chút rồi. 1 2 3